hôm nay cũng một lần lại một lần nữa là thầy thầy về lại thăm ngôi chùa Phúc Thiền với con rồi thầy cũng uh, còn cúng tình tài tình vật nữa rồi quý uh, mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh và phật tử ở xa gần và có dân viên một lần nữa về thăm ngôi chùa vừa rồi cũng à, làm nhà vệ sinh rồi làm chỗ mẹ em rồi mẹ em ngủ nghỉ rồi lại một lần nữa bao nhiêu năm rồi thầy cứ về thăm mãi ngôi chùa Trúc Kiều cho con thì à, sư cũng thay mặt ở chùa với mấy em mồ côi bất hạnh thầy cảm ơn thầy rất nhiều và cảm ơn à, quý phật tử mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh và quý phật tử ở xa gần và và chúc uh, quý quý vị luôn luôn mạnh khỏe luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong công việc nam mô công đức lâm bồ tát nam mô công đức bồ tát các ngài chứng minh nam mô a di đà phật cảm ơn thầy rất nhiều sư không biết có ngôn từ nào mới hết tấm lòng của sư và mấy em rất cảm ơn thầy với à, cô thanh ngọc nói ra là sư cũng cảm lòng muốn chảy nước mắt để mà từ ngày từ ngày giờ là lúc nào thầy cũng lo lo mấy em từng ly từng tí lo từng cái ăn cái mặt lo từng à, năm nào tết nào nhà cửa rồi thầy cũng lo hết người thân ngọc cũng lo cứ gặp tự mạnh thực quân tôi về mãi mãi không lo cho mấy em tôi cũng rất không không biết chắc có lẽ là kiếp trước là long thần hộ pháp của chùa Phúc Thiền hay sao là cứ cứ về mãi mãi nó mua gì đà Phật cảm ơn thầy nhiều cảm ơn quý Phật tử mạnh thường quân rất nhiều ai đi đà Phật ai đi đà Phật thầy Dạ, yeah. A Di Đà Phật, con cảm ơn mấy chú nhiều nha. mấy cô mấy chú nhiều thì các sư không biết nói làm sao nữa. Là đó cơm gạo rồi sữa rồi đủ thứ rồi nhà cửa ở Aye. cho anh cho cho cho mình xin uh, hóa đơn chị phụng đại diện cho một cái nhóm từ thiện là vung gốc chị ừ. phụng bên chị thủy thế thì uh, có gửi hiện vật hiện vật của bên mình là 10 thùng tập dạ như là tập tập tập trăm trang dạ, trăm trang vâng, dạ, dạ. với à, khoảng hơn 10 quyển truyện tranh và 10 triệu tiền mặt tôi đại diện cho buôn gốc đại sư đại di đà phật sư cũng thay mặt chùa em một cô rất cảm ơn dạ cái này là 19 triệu uh, tiền uh, tiền lăm tấn gạo dạ tiền gạo dạ đây là tiền gạo dạ. Dạ dạ rồi à, có một cái anh bạn tên là đức anh à, anh về trước rồi anh đi sớm anh về trước rồi anh có dạ. gửi là 6 thùng mì chay dạ. và khoảng 10 cái à, 10 cái bịch ngũ cốc dạ. anh à, quân đây và những à, mạnh thường quân của anh quân đã tài trợ 300 kg gạo dạ. dạ đón gạo trong số gạo đó anh trung và những người bạn à, mạnh thường quân của anh Trung à, gửi là 130 kg gạo một thùng bánh một thùng trái cây sấy dạ. và 10 thùng sữa dạ. và một thùng rượu bao gấu bông dạ, dạ. còn à, à, sáng thì toàn chở theo à, gấu bông đồ chơi với mấy cái gì đó lặt vặt gì đó thì hiện tại thì à, ngoài cái sửa chữa này thì hiện tại chưa có khó khăn gì không trong cái việc là học hành của mấy em hay là cái chi phí sinh hoạt của chùa ví dụ là một tháng tiền điện của mình là sinh hoạt là bao nhiêu hiện tại thì ờ, xuống thì lần này gắn nhiều quạt nè lần trước là thiếu quạt dạ dạ dạ sư chia sẻ vài vài lời ạ à. dạ um, sư uh, trong tâm sư á thì uh, sư cũng đủ tại vì ừ, tháng nào cũng bên thanh ngọc đi mà thường quân cũng cho ăn đủ rồi ngày xưa còn cái chuyện mà học hành của mấy em thì sách vở thì quá đủ rồi rồi đến cái cái mùa học về bắt đầu nghỉ hè này rồi bắt đầu trở lại học thế cái đó mà mà mà mà, mà, mà cái tốn tiền yeah. Dạ. giờ là không có tốn tiền nữa là yeah. Dạ. hết trong tiền tại vì cái gạo này con ăn cũng mấy tháng trời luôn dạ dạ rồi dạ, cũng đủ rồi rồi xưa thì thâm tâm xưa á với nguyện vọng của xưa một lần nữa là xây làm cái nhà cho mấy em trai thôi còn sư không có cần gì nữa là, là quá đủ quá đủ quá quá đủ nhiều rồi rồi cũng có mấy cô vừa lâu lâu đó phật tử cô giáo vô cũng cho cái này kia rồi đủ tiền để mua tăng trại thì đi chợ rồi một tháng đi chợ một ngày đi chợ hết cũng năm sáu trăm ngàn tiền đi chợ thì cũng đủ dư sức rồi đi rồi là đủ rồi cái là quá quá đủ đúng là là quá đủ nói ra là sung sướng hơn là năm mấy năm kia của sư mấy năm kia sư khổ lắm đi sinh mà té tụi nuôi tụi nuôi lái đó. đó giờ đi học hết mình chuột mình sư con đúng không chi vậy thì như thanh ngọc thấy vậy á thầy thanh ngọc thấy nó thương sư à, thanh ngọc đó, đó là thấy vậy rồi thanh ngọc thấy cô này cái cực quá cực nhưng cũng, tuy nó cực mà nó vui có mấy em cũng vui sư năm nay cũng 60 tuổi rồi bây giờ cũng vui vẻ rồi dạ cũng dạ ở, ờ, ở đây là cái khu sinh hoạt chung chính của mình tất cả dạ. mọi hoạt động gì thường xuyên là ở đây hết mà ở đây dạ. thì nó rất là có nó dạ dạ một là cái ờ, tôn này không phải là tôn chống nắng hay là mình thiếu một cái lớp ờ, dạ. cách nhiệt không à, à, cái, kia cái kia cái ờ, cái phong chứ à dạ. dạ. cái đó dạ. mà cái này, thôi cái, giờ... cái này để ghi nhận thôi chứ nếu mà dạ, có dạ, điều dạ. dạ. thì lòng của khu khâu dạ, cái dạ. nhóm uh, các vị bên kia là ở đâu ạ à? dạ mấy cái thầy cái giáo mà thứ thiết á thì hôm nay thường xuyên là mọi người à, ở bên ngoài thân à, thiết này thường xuyên là có đến thăm dạ không dạ không lần đầu tiên á dạ. bao nhiêu năm là tính ra là ba chục năm lần đầu tiên đến chùa dạ. dạ lần đầu tiên chỉ có bên chỗ thầy về thanh ngọc là lâu bao nhiêu năm rồi cũng tính ra là cũng mười mấy năm rồi đi với chùa rồi dạ. con trao đổi với uh, sư dạ, tổng dạ nhận uh, tổng nhận của những mạnh thường quân quyên góp là 45 triệu 400 ngàn 45 triệu 400 ngàn 45 triệu 400 400 400 rồi Bây giờ con sẽ ờ, Hồi nãy là con thanh toán 50 ờ, thùng sữa 50 thùng sữa là 13 triệu 875 13 triệu 875 Và bây giờ con gửi lại cho sư thanh toán 1.375 kg gạo yeah. Dạ tương đương với 18 triệu 975 tương đương 18 triệu 975 là bây giờ đưa đưa đưa khoảng 80 đưa 19 triệu 7 đưa 19 triệu đi đưa 19 triệu đi đưa 19 triệu đi rồi quân cộng dùm anh ờ, hai cái số này ba tám bảy mươi tám bảy lăm cộng mười tám chín bảy lăm ba mươi hai tám năm mươi ha ba mươi hai tám năm mươi rồi còn thông tin gì nữa chung trao đổi giùm linh là mình đã thanh toán uh, gạo và sữa rồi rồi thì chỉ còn lại là cái số tiền sau cùng là gửi tư để um, sửa các phòng cho bé trai bé giữ gái. lại hay là gửi số tiền dư sau cùng tiền này sẽ xin thêm để à, dùng sữa ok đúng rồi thêm. có nghĩa là bây giờ uh, quân lấy uh, 45 uh, 400 lấy 45 400 trừ cho 32 850 có nghĩa là hiện nay cái quỹ ở trường của mình còn giữ lại là 12 triệu 550 là để xin thêm đợt sau để uh, sửa thì thế dạ, dạ. thì hiện tại ờ, uh, sư chia sẻ dùm chúng con là mình đang sửa mấy phòng là mình sửa cho những bé nào ở à? dạ yeah. cái này là à, hồi xưa là cái ờ, cái hồ tổ hồi xưa là đức phật ừ, cái chứ có cái điền thì xưa làm cái này là hồng cổ sau rồi dạ. lúc đó là bỏ phật vô trong này hết cả là bắt đầu tụng kinh một thời gian cũng bốn năm mới xây cái điền dạ. đó bây giờ cái này giờ sư muốn xây lại cái hồ tổ về có bên phòng ở bên kia thì có cho mấy cô để à, mấy cô tu để học cử à, cử nhân á dạ. rồi rồi mấy cô tu đi về ở là bên kia dạ dạ rồi xương muốn xây cái dưới này cái này là phải ổn mà cái nhà dưới này cái này lại của con trai ở lúc mà thanh ngọc nói á lại dưới này là con trai ở dưới này dạ thì à, có ông thờ á con thờ nói riêng thờ muốn dạ, hỏi nha dạ, chưa dạ rồi một tí xíu hỏi riêng thờ dạ dạ, dạ. thì sư thâm tâm sư là sư muốn là à, quý mạnh thường quân à, ừ, giúp đỡ cho sư ừ, thêm một phần thêm một lần nữa yeah. Dạ. mà tùy lòng hảo tâm chứ không phải là à, tuy vậy à, thì vẫn giờ thầy thì sư bữa hôm có thanh ngọc có nói là thầy làm lại cái dãy già của bên mấy em, em tăng dạ, em trai em trai nó lớn rồi cũng học lớp 11, lớp 10, lớp 12 rồi lớp 9, lớp 8 là sư đình dạy đó là vô phật thôi giờ thầy dùng dạ đi dạ rồi dạ dạ cảm ơn xin nhiều ạ chúc cô sức khỏe dạ xin cảm ơn rất nhiều dạ cái video này mình vui em ạ on. Dạ. một dạ là cái gì bột ngũ cốc nói chung là màu đen giống như hàng cấm bây giờ Cảm ơn. 175 ngàn Ba chị nói lên nữa Trung ơi Tới đây, tới đây Tới Thôi đứng chuyện đi dạ một hai 25 kg hết ba triệu chín cho 50 thùng sữa 50 nhỏ 50 to cho anh cho cho cho mình xin à, hóa đơn dạ. có hóa đơn không dạ về lấy đó dạ đây bao bao bao nhiêu ký ạ à? dạ 25 25 25 bao 25 ký 25 bao bao nhiêu bao tổng cộng bao nhiêu ký ạ à? 55 bao 55 bao 55 bao một bao 25 kg dạ, là nhiêu ký dạ à, một một một tấn một tấn rồi. Dạ. một tấn vô đứng anh

có tờ giấy không cho xuống xin tờ giấy vậy thỏi bút phòng này vẫn không đủ chỗ giờ cầu chuyển qua phòng bên đây thì được bao nhiêu phòng nữa những cái phòng nữa à, xây khoảng khi nào xong em biết không tháng 4 tháng 5 cảm ơn nhiều à, phòng phòng này hồi đó là để à, để kho để tượng cũ à, phòng này là hôm bữa là xây à, xây sửa xong là hầu hết là tiền ủng hộ của mạnh thường quân mới xong cách đây à, vài tháng tháng 7 năm trước xuống thì nó rất là xấu là mình đi giờ em dẫn đi xem phòng đi xem vòng cái này là là gì đi vô đau thì mình ừ, với là khi có khách khứa đến à khi rằm có phật tử lên tu học dạ. còn bình thường thì để trống gì còn mà nếu mà những cái uh, khách đến thì ở đâu Rồi, ờ, mời mọi người đi đi ngược ra đi ngược ra đi đi dẫn đi dạ rồi đi đi lại đây mời khâu vô mình làm cái, cái hiên ở đây rồi mình à, mình làm cho rộng ra đi dạ, dạ, dạ, dạ rồi dạ, dạ, hiện tại đó là ba phòng dạ ba phòng à, mình chia ra làm mấy phòng hả cái này à, dạ, cũng mời mời qua cái cái này hiện tại ở à, đây là một hai ba bốn phòng bốn phòng bốn phòng mình làm cho rộng ra làm rộng ra thì chia thành ba phòng chia thành ba phòng lớn dạ, có giường tầng có gì không lên lên cái cổ đầu em như bên này à mình à, nâng cao lên cao lên rộng lên để làm sao cũng xung quanh luôn ước lượng được chi phí không ạ à? ước lượng được khoảng thời gian là chi phí ừ. xong khoảng bao lâu cái này thôi cái này trong hai tháng trong hai tháng dạ. hai tháng mà đủ người hai tháng, nếu nếu vậy thì sau khi sửa xong thì, thì à, ở khoảng được bao nhiêu Dạ cái này ở phải là 2 2, 4, 6, 8, 10 Bên thầy này nó là sửa thế này Dạ hiện tại đang ở 10 em đây là đây trước đó thôi nó hiện tại phòng chỉ là vậy thôi hiện tại phòng chỉ là vậy thôi bây giờ bữa trong hai tháng là chi phí khoảng bao nhiêu ạ à? mình ờ, sửa trong hai đó chi, phí ờ, vật liệu không á dạ cả công luôn tôi chia ra làm hai luôn vật liệu không là bao nhiêu là dạ. bao nhiêu khoảng vật liệu không là hai trăm vật liệu không là hai trăm rồi dạ. công còn công trăm mấy khoảng ba trăm mấy còn dạ, ba trăm mấy vật liệu mình gồm những gì à, gạch xi si, gạch xi măng à, sắt đá trẻ đá một hai mình có dùng thép không thì sắt sắt á sắt thép sắt thép thép là vậy giống như là cây sắt sắt cây sắt với ờ, thép ô thép v ờ, không cái đó là làm cái cửa cái đó cửa cái đó làm cửa còn mà mà, mà sắt 12 sắt 14 sắt 6 là bên ờ, hồ là, là loại sắt răng là làm được liệu con sắt này là làm cửa đó này sắt này là làm cửa Cảm ơn. Cảm ơn anh đi chắc 12 14 không biết mình có bán không ta có một em đang ở chổng anh lên xin phòng phòng này có mấy bạn ở đây em với một người nữa thằng học thằng học chỉ có vậy thôi đó cửa hậu mở ra bức tường không có quạt phòng hoàn toàn không có quạt có đồ chơi mới chơi không ngủ chưa luôn